và hất ra ngoài lúc ngày xưa mình múa hai bàn tay của em ok sau đó phía trái và sợ đó phía dưới thấp chân cũng sẽ đánh đến một ngày hát đồng ca nhún xuống đúng rồi nhìn có bên này dùng chân phải nhìn có bên này dùng chân trái sau đó này tay phải và tay trái một và hai và ba đúng như đến cho mình rồi quay qua bên này sau đó này lướt tay phải qua ngực ngực kéo theo và lật xuống 6 7 8 tiếp theo này tay chân nhá chỉ chỉ hình xuống sau đó là no no ngửa hai lòng bàn tay và no no lặp lại chỉ và lần này các bạn sẽ giải như thế này và sau đó là mình chạy nửa trái tim nửa trái tim ghép vào và kết phía cuối thì các bạn để để trái tim ra nữa hoặc là cái gì đó thì các bạn ok còn không khi bạn làm động từ động tác này thì hông sẽ đi như sau nhún hai chân xuống để hông sang trái thì người mọi người sẽ để theo hướng ngược lại đổ qua phải nhầm để hông qua phải thì người đổ qua trái ok tương tự no no ngửa ngửa em no no em chỉ chỉ và gạt ra dạ, thơ cái này thì các bạn sẽ đứng im làm dáng thôi ok đó là giải động tác bây giờ chúng ta sẽ cùng nối vào với nhịp chậm nhá 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 và 2 và 3 4 em 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1 và 2 và 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, trái tim ghép vào. Giật thì tình đã phai em đâu rồi người về với